Xin chào bạn, chào bạn đã quay trở lại với kênh Hòa Sen và Mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Sen.com Và trong video ngày hôm nay, Hòa Sen sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng như là hướng dẫn bạn cách rút tiền từ Olasity về ví BTC một cách đơn giản, dễ dàng và đặc biệt ai có thể làm được nhá Hoàng Giang xe.com suýt câu suýt Ola City Ok để bắt đầu video mình sẽ tiến hành quay đơn ngẫu nhiên và thẻ cao hoặc tiền tươi Momo cho ba bạn may mắn nhất trong video lần trước ha. Thì ở video lần trước chúng ta có 131 comment bình luận hợp lệ này. Bây giờ mình sẽ tiến hành quay đơn ngẫu nhiên nha. Mình bấm vào start để bắt đầu quay này. Thì bạn may mắn đầu tiên đó chính là bạn YouTube. Thì bạn này sẽ nhận 20.000 qua ví mua ha. Với số điện thoại là 0912902331. Mình tiếp tục tìm bạn may mắn thứ hai nha. Thì chúc mừng bạn may mắn thứ hai đó chính là bạn Cầu Vồng. Bạn này cũng nhận 20.000 qua ví Momo với số điện thoại là 094 932 9072 nha. Ok, mình tiếp tục tìm bạn cuối cùng, bạn may mắn thứ ba. Và bạn may mắn cuối cùng thứ ba đó chính là bạn Tinh và Tiên. Bạn này cũng nhận 20.000 qua ví Momo với số điện thoại là 091 290 2331 nha. Chúc mừng ba bạn đã là ba người may mắn nhất trong video lần trước các bạn nhớ nhé là thể lệ minigame là bạn sẽ comment theo cú pháp bình luận ngẫu nhiên cộng số điện thoại hoặc một số điện thoại và nhớ comment số điện thoại bằng chữ hàng để tránh bị YouTube quét cũng như là subscribe đăng ký kênh YouTube và share và bật nút chuông thông báo nữa để khi các bạn comment ấy, tránh bị YouTube ẩn bình luận của bạn ha. Ok, đầu tiên nhé các bạn truy cập vào ứng dụng hoặc website Olacity nhá. Thì đây mình sẽ truy cập vào app Olacity trên điện thoại ha. Thì bạn nào chưa có tài khoản Olacity thì bạn tiến hành truy cập vào đường link hoanggiangxe.com suite câu suite Holacity. Mình xin lặp lại là hoanggiangxe.com gạch chéo go gạch chéo o l a c i t olaCity để tiến hành đăng ký một tài khoản olaCity hoàn toàn miễn phí luôn nha. Đường link này mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi phần bình luận nha. Xong tiếp theo các bạn bấm vào biểu tượng ngoài cùng này ở bên phải góc cuối màn hình này hoặc nhấn vào biểu tượng ở chính giữa góc cuối màn hình ha. Ví dụ đây mình nhấn vào biểu tượng ở chính giữa góc cuối màn hình này. Các bạn lưu ý nhá là chúng ta phải có ít nhất 5 đô, tức là tương đương với khoảng 120.000 Việt Nam đấy. Thì bạn mới đủ điều kiện để rút tiền trên La City ha. Kế tiếp các bạn bấm chọn vào mục rút tiền. Thì ở đây chúng ta có 3 đồng tiền, tức là ba loại tiền chúng ta có thể rút này. Đầu tiên nhất là đồng Ola này, tiếp thứ hai là đồng USDT, và cùng thứ ba là đồng BUSD các bạn kéo xuống đến cuối cùng này các bạn nhớ đọc cho mình phần lưu ý quan trọng này ha thì lưu ý đầu tiên thứ nhất này là số tiền rút tối thiểu là 5 đô như mình chia sẻ là khoảng 120.000 Việt Nam đấy tiếp theo thứ hai là để hoàn tất lệnh rút tiền ấy thì bạn phải nhấn vào link xác nhận được gửi về email tài khoản Olacity của bạn tức là khi các bạn nhấn rút tiền xong ấy thì sẽ có một email của Olacity gửi về Gmail mà bạn đăng ký thì bạn bắt buộc phải nhấn vào đường link xác nhận đó để tiến hành xác nhận rút tiền ha và tiếp theo lưu ý thứ ba là tiền sẽ được hoàn lại trong trường hợp bạn rút tiền thất bại và cuối cùng lưu ý thứ tư là thời gian duyệt lệnh rút tiền ấy và hoàn tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày tức là 48 giờ đấy ví dụ đây mình chọn rút qua đầu USDT nha thì mạng chuyển tiền các bạn vẫn chọn Binance Smart Chain BEP 20 cho mình nha Tiếp đến là, là ở địa chỉ ví nhận USDT ấy, thì bạn tiến hành truy cập vào một trong những ví tiền điện tử ví dụ như là VNDC này hay Binance hoặc MetaMask rồi Trove Wallet vân vân và mây mây nha thì bạn nào chưa có tài khoản ví VNC hay Binance hoặc MetaMask, Trove Wallet ấy, hay bất kỳ một ví tiền điện tử nào khác thì mình sẽ để đường link đăng ký tất cả những ví tiền điện tử đó ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận ha. Ví dụ đây mình truy cập vào ví VNC nha sau khi đăng nhập vào ví VNC thành công rồi thì ở giao diện trang chủ các bạn bấm vào mục quản lý này khi bạn nào chưa bật đồng USDT lên ấy, thì ở phần tìm kiếm tài khoản số các bạn nhập từ khóa USDT vào và tiến hành bật đồng tiền USDT lên nhé Sau khi bật đồng USDT lên rồi thì bạn trở về giao diện trang chủ của ví VNC này và tiếp theo các bạn tìm đến đồng USDT vừa nãy mình bật lên xong bấm chọn vào đồng USDT đó kế tiếp các bạn quan sát ở góc trên cùng của màn hình này các bạn chọn cho mình là BEP20 nha hiện tại đang là RC20 đấy thì bây giờ các bạn chọn cho mình là BEP20 ha thì đây chính là địa chỉ BEP20 của đồng USDT trên ví VNDC các bạn tiến hành nhấn vào biểu tượng bên phải này để sao chép địa chỉ ví của đồng USDT này Xong bây giờ các bạn quay trở lại app Olacity này và dán địa chỉ ví vừa nãy vào phần địa chỉ ví nhận USDT. Kế tiếp ở mục số tiền muốn rút này thì ở đây bạn có thể rút tối thiểu là 5 đô nha thì ở đây mình đang có 15,27 đô này đó nếu các bạn muốn rút hết thì bạn nhấn vào rút hết này dù đây mình chỉ rút 5 đô thôi ha mình nhập 5 đô vào này xong các bạn nhấn xác nhận để tiến hành rút tiền Thứ này sẽ lên một thông báo là Olacity đã gửi một email xác nhận lãnh đủ tiền đến địa chỉ Gmail mà bạn đã đăng ký tài khoản Olacity. Ví dụ ở đây tài khoản của mình là hoangnasea com Các bạn tiến hành mở email lên và nhấn vào nút xác nhận để tiến hành xác nhận đủ tiền ha. Thì email đó có tiêu đề là Confirm email upon withdrawal có nghĩa là email xác nhận rút tiền đấy các bạn kéo xuống một chút này thì bạn quan sát này ở đây có nút confirmation link này các bạn bấm chọn mà để xác nhận rút tiền ha sau khi xác nhận rút tiền rồi, các bạn chờ Ola City duyệt nha. Các bạn có thể quan sát này là lệnh rút tiền vừa lãi của mình hiện đang chờ duyệt. Các bạn có thể bấm vào để xem thông tin chi tiết ha. Thì như vừa nãy ở phần lưu ý quan trọng ấy, thì lệnh rút tiền sẽ được duyệt trong vòng 48 giờ ha. Các bạn chờ tối đa 2 ngày nhá. Thì ok, sau 2 ngày lệnh rút tiền của mình đã được duyệt và mình đã rút tiền thành công này. Các bạn có thể quan sát thấy này là trạng thái thành công ha. Và số tiền mình rút là 5 đô tương đương với 115.000 đồng Việt Nam này thì bây giờ mình sẽ tiến hành vào ví VNC xem đã được cộng tiền chưa ha thì đây mình đã được cộng 5 USDT vào ví này các bạn có thể bấm vào biểu tượng thông báo ở góc phải trên cùng này đó bạn vừa nhận được 5 USDT từ VNDC Gateway các bạn bấm chọn vào để xem thông tin chi tiết ha đó ở đây có số giao dịch này cũng như là thời gian rút tiền người gửi cũng như là người nhận ha các bạn có thể quan sát thì nha thì đó là cách rút tiền từ Olasti về ví BNC. Thì ở những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ giới thiệu cũng như hướng dẫn bạn cách rút tiền từ Olasti về ví Binance hoặc Metamask, True hay Namroy rồi Atlas nhá. Hãy cùng đón chờ xem nhá. Cảm bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay, hữu ích, nhớ like, thích, share, chia sẻ và đừng quên subscribe, đăng ký kênh youtube cũng như bật chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí và sẽ nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía dưới video, xuống phía dưới video Hoa Sen sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoa Sen. Bye bye, xin chào.